Xin chào à, tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi xin à, giới thiệu với anh em về một cái cách chơi tài xỉu Một cái mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả Dựa trên cái à, một cái bộ hột hoàn toàn không tang 100% Thứ nhất bao cho anh em về nước muối Thứ hai dọi đèn Thứ ba thử cục hít Và điều thứ tư dù tay con người ta có thua có trẻ hột ra thì cũng hoàn toàn không có gì đây nó là một cái cách chơi tài xỉu bịp một cái mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả và hoàn toàn không tang đây được xem như là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 hiện nay và được tôi gọi là bộ hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ thôi thì hột vẫn đi hoàn toàn không nghiêng về bất kỳ một bên nào cả khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi đều hột chén tài chén xỉu điều thứ hai là khi lắc chúng ta lắc nhẹ tay mục đích của cái bộ ờ, hột tài xỉu nhẹ này được đưa tôi ờ, đưa ra thị trường đó chính là để chống thầy thợ thứ nhất thứ hai nữa là chống máy phân âm bởi vì anh em biết đấy, bây giờ máy phân âm rất là phổ biến ai người ta đi chơi bây giờ cũng trang bị cho mình một cái máy phân âm thì khi chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ này không cần phải lắc mạnh tay hột vẫn đi bình thường và muốn giữ hột cũng có thể giữ được nó khác với lại những cái bộ hột nam châm như đây nó là bộ hột nam châm này Đó. thì khi chúng ta thử nam châm như này thì nó hoàn toàn bị dính và hít còn với bộ hột tài xỉu nhẹ này hoàn toàn không dính không hít gì cả nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường đây là cái nắp cong cuộn nó được tôi để nguyên này chưa dán biết gì cả anh em nhìn thử nam châm không dính không hít hột nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường nó khác với hột nam châm này thì bị dính bị hít về cái bộ hột tài xỉu nhẹ này khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ hột nó vẫn đi bình thường mục đích của cái bộ hột này là khi chúng ta sử dụng có thể là lắc cho hột đi theo ý của mình ví dụ như muốn lắc giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc cho chén đi chén tài chén xỉu vẫn có thể được khi anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này thì tôi bao cho anh em tất cả những cái đồ thử nam châm cục hít dọi đèn cũng như trẻ hột ra cũng không có gì cả vừa rồi tôi đã thử qua cục hít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 đối với những ờ, anh em nào muốn mua hoặc muốn sở hữu cái bộ hột này tôi sẽ bao cho anh em test thử trước khi thanh toán và sẽ giao hàng đến tận nhà cho anh em nên anh em cứ yên tâm bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em bây giờ nó đang là ba con nhị tôi sẽ lắc qua tài đó lắc rất là nhẹ hột nó vẫn đi bình thường đi cả ba hột luôn bây giờ tôi sẽ đưa xuống xỉu đó vừa là 6 33 bây giờ xuống xỉu số 9 tôi lại đưa qua tài đó 146 tôi lại đưa xuống xỉu 152 tôi đưa qua tài nữa 245 này đưa, đưa xuống xỉu đó 124 khi chúng ta lắc thì chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình về cái độ chính xác của nó tôi không dám khẳng định với anh em là 100% nhưng mà dám khẳng định với anh em là nó đạt 80% trở lên bây giờ tôi lại tiếp tục đưa qua tài đó bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em xem đó, 551 này, tài số 11 552 tài số 12 bây giờ 246 đó, bây giờ lại 552 tiếp tục Đó, bây giờ nó xuống xỉu khi chúng ta muốn lắc uh, giữ tài nhưng mà nó không thể giữ được nhiều có trường hợp nó chén phản nhưng nó không phản nhiều bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem vừa rồi tôi giữ tài bây giờ tôi tiếp tục giữ xỉu Đó, 224 xỉu số 8 ấy. tiếp tục giữ xỉu 2 4 1 xỉu số 7 bây giờ lại lên bão nhị giờ tiếp tục vẫn là xỉu số 9 này. Bây giờ qua chén tài, tài số 11. Bây giờ tôi sẽ giữ tài đối với những thế hột khó này, 146 này, tôi sẽ giữ tài cho anh em xem. Đó, giờ lên 556 hoặc là đây 566 ấy, tôi sẽ đưa qua xỉu, lắc rất là nhẹ thôi. Đó, số xỉu số 8 luôn. Vừa rồi tôi thử qua nước muối, à, xin lỗi, thử qua cục hít bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối và dọi đèn cho anh em xem đây nước muối thì nổi hoàn toàn bình thường anh em nhé nó không nghiêng về bên nào cả đó tất cả các mặt đều nổi rất là đều Đây tôi sẽ dọi đèn cho anh em xem thì tôi vớt ra và tôi sẽ lau qua cái bộ hột này và tôi sẽ dọi đèn cho anh em xem đây anh em nhìn hột thì rất là trong hoàn toàn không đục không gì cả mặt ngũ này tôi sẽ thử ba mặt ngũ và tiếp tục là ba mặt nhị đây hột rất là trong anh em nhé bây giờ sẽ lên ba mặt nhị đây là một cái cách chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả đó anh em nhìn ba mặt nhị này cũng trong hoàn toàn không có tăng tích gì cả hột này thì anh em yên tâm đi bất kỳ sòng sới